các bạn Thợ mộ Đan Phượng là một cái nôi ờ, của bưởi diễn tôm vàng Nhưng nơi đây uh, lại có một chủ vườn đã đưa bưởi ra xanh Dùng phân bón silicon Phát Bắc Giang uh, vào ghép trên cái giống bưởi diễn tôm vàng này Và để uh, cho các bạn biết rằng bưởi da xanh trồng trên đất Bắc hiệu quả như thế nào, năng suất chất lượng ra sao thì mời các bạn đến với một vườn bưởi của nhà ông Nguyễn Hữu Quang ở thôn 6, Thượng bộ Đan Phượng, Hà Nội để xem là bưởi da xanh trồng trên đất Bắc, đất Bắc có phù hợp không? Có mang lại giá trị à, thương mại cao cho bà con hay không? Thì sau đây mời các bạn đến với vườn bưởi này. đẹp quá nhỉ mỡ đẹp chưa tôi xin thưa với bà con đây là cây bưởi da xanh tôi mới trồng được hai năm tuổi thì năm nay là sang bước sang năm thứ ba thì bắt đầu nó đã bói rồi thì cái cây này năm nay năm nay nó bói là được được khoảng gần 40 quả thì vâng. tôi đã chảy bớt rồi thì nó còn từng đây đây đấy Năm nay mới đấy. lấy mà lấy bói mà lấy nhiều thế ạ? <laughs> Ôi nó ra bao nhiêu nhìn nó ấy quá định vặt bỏ nhưng mà thôi mình phải phải bón thêm phân thêm giếc vào cho nó vâng. chấp nhận tốn thêm ít phân. À. Nếu vặt bỏ nó tiếc quá. Để cho đủ thức ăn. Vâng. Nếu mà mình mà vặt bỏ thì nó lại bớt đi. Nhưng mà thôi mình để thì mình để cho nó lại thêm uh, phân vào nữa. Vâng. Vâng với cái bưởi ờ, uh, da xanh mà mới bói này thì mỗi một gốc như này thì mà lấy uh, đến 40 quả thì ông quy trình ông bón cái phân silic ờ, tân phát uh, như nào như cái cây bưởi da xanh này lúc bắt đầu là chưa bói thì bắt đầu đến cuối tháng 12 thì là tôi bón một cân silic vâng đấy và NPK là 7 8 nặng còn đỗ với ngô là tùy theo cây to cây nhỏ với cả ờ, phân tổng hợp nữa vâng Đấy, còn mà đến tháng uh, 5 tháng 6 rồi thì lưu ý tôi bón thêm nữa 4 4 nặng nữa, 4 nặng phân Sinic. Máy uh, 5 kg. Đây loại này. Vâng. Đây. Đây có này. Đây gọi là 5 kg đây. Giờ nó bón thêm 3 4 nặng. Vâng. Đấy là cây 40 quả còn nếu mà nó mà 20 quả thì mình lại bón thêm hai nặng thôi. Nhưng mà 40 quả thì mình này ờ, số lượng nó nhiều quả thì mình phải bón tăng lên. Vâng. Nhưng mà thế, thế này cái lượng đấy ông có thì... có ờ, khả năng ít không? Không, bón thế là cảm thấy là đã đủ rồi. Đủ rồi. Bón vâng. quá thì là, là, là mình phải thêm NPK cơ. Thế thì đến Đấy. tháng 4 tháng 5 thì mình bón thế nào? tháng 4 tháng 5 thì mình có nghĩa là bưởi da xanh thì mỗi một tháng mình bón một lần à tùy theo là cây để quả nhiều để quả ít nếu mà cây đình cây như cây này để 4 50 quả thì mỗi một tháng mình bón là 4 năm nặng NPK vâng và Sinic thì mình bón Sinic bón bao nhiêu ạ còn Sinic thì lúc uh, chuẩn bị ra hoa thì mình bón là khoảng 7 8 nặng hoặc là một cân vâng cây này vâng đấy còn một đợt 2 tháng 4 tháng 5 thì mình bón là 3 4 nặng thêm đấy là lần 2 cầm túi phân gọt còn và thường thường thì cứ vâng. mỗi một tháng là tôi phun cái gói 300 g này một lần vâng đây đấy cứ mỗi tháng một lần thế vậy thì ờ, mỗi tháng mình ờ, cái túi phân ờ, chú cầm ngược rồi cầm ngược cầm cầm hẳn nhé vâng vậy thì tổng vị chi cái một cái cây bưởi da xanh mà nó mới được mới bói này thì mình lấy thế nào mình tổng vị chi là mình bón cả năm là bao nhiêu cân xin bao nhiêu cân NPK cả một năm như cái cây này như cái cây này bói thì là NPK thì tôi bán bón được khoảng hết 3 cân vâng. NPK còn Sinic thì hết được khoảng Sinic là gói 5, 5 cân đấy thì là hết được khoảng cân 2 đến cân 3 vâng. đấy là cây 40 quả vâng. thế thì cũng nhẹ nhàng bón vâng. như vậy thì không đáng bao nhiêu nhỉ rồi vâng. còn cá thì cứ hàng tháng tôi tưới một lần cá ngâm vâng. hàng tháng tưới một lần còn do thì độ khoảng tháng 7 à, thì tôi bón thì mỗi tháng bón một lần vâng. cái à, phân túi 300 g này thì mình từ đầu vụ đến vụ thì mình ờ, phun tới được mấy lần cái gói 300 gram thì thì phun bắt đầu trước khi nở hoa là cứ 20 ngày đến 15 ngày một lần xong bắt đầu là dần dần dần dần mình cứ giãn ra là tháng mình phun một lần vâng. Thế cái, tôi, cây này cũng tôi khuyên bà con này nên phun cái gói 300 gram Sinic này là nó đỡ được sâu bệnh vâng. so với mình không phun mình phun cái này vào cho nó đỡ được khoảng 30 đến ờ, đây, đây. 35 phần trăm ờ, cái sâu bệnh vâng. mà quả bưởi nó này đẹp lá đẹp nó xanh tươi tốt nó đẹp mà nó giữ màu màu bưởi của da xanh nó đẹp hơn đấy là vì tôi khuyên bà con nên phun cái này quá vâng. giá thành đây. thì nó cũng rẻ thôi mà vâng. nó không đắt đây là chỗ này những cái quả trên này rất là to vâng, này to quả này to lắm vâng đây nó đang chuyển màu vâng chỗ này cây này là cũng phải đến mấy chục quả đấy nhá vâng. dài lắm mà đây là mình đã hái bớt đi rồi đúng không vâng đã hái bán rồi vâng. à, tí nữa um, ra những cái cây uh, già lắm kia thì uh, ông sẽ bổ quả để cho các bạn xem là bưởi da xanh trồng trên đất Bắc dùng phân bón Sinic Tân Pháp đắc Giang nó đạt được hiệu quả như nào nhé. Còn đây đây nhá, anh quay dưới gốc nữa. Đấy, tôi khuyên bà con này à nếu mà bà con mà muốn trồng bưởi da xanh ấy quay vào cái gốc thì là bà con phải trồng thật cao à, đắp cụ thật cao. Nếu mà bưởi diễn ấy, so với bưởi diễn là các bà con phải trồng cao so với mặt bưởi diễn là khoảng 40 phân. À đây, đắp cụ cao lên hả? Đắp cụ cao như này. Rồi, anh quay cả cái vườn bên đấy. Bên vâng. kia là bên bưởi diễn này vâng. nó thấp còn vâng. bên đây bưởi đã xanh là bà, bà con phải đắp u cao đây đấy thì không bao giờ nó bị vàng lá vàng lá gân xanh mà nó nó không bị hỏng dễ vâng. còn đây tôi trồng cao là không bao giờ bị hỏng dễ mà không bao giờ bị vàng lá gân xanh đấy là tôi ừ. khuyên bà con nên trồng thế vâng. à, cái thân bưởi da à, xanh này ờ, khi mà dùng phân silic thì ông nhận xét thế nào nói chung là cái à, dùng phân silic cái gói 300g này phun lên ờ, thân lá còn cái túi 5 kg là món này dưới gốc thì là nó đỡ được cái cái rong rêu hơn là mình không dùng cái Sinic gói 300 g để phun lên. Bây giờ là cái thân cây nó rất sạch sẽ hả? Nó là lúc nào cũng có cái màu mà nó nó nó, nó không bị nấm mốc và nó à. đỡ bị sâu bệnh, đây. nấm bệnh hơn. Mày quay gần đây. Thấy cái thân của nó đây, rất Đấy, là thân đẹp. của nó là nó lúc à, nó, nó sạch sẽ này. suốt mà nó sạch sẽ, sạch nó sẽ nó nấm. tươi thân của nó rất là tươi và cái màu nó đẹp màu nó đẹp lắm cái thân nó đẹp lắm đấy kể cả quét vôi hay không quét vôi thì quét vôi thì nó thêm được một phần nào thôi vâng chủ yếu là mình phân vâng. cái phần đây cây rễ cây gốc của nó này từ gốc lên này cây sạch sẽ đẹp không có rêu rêu lấm mốc không bị xì mù này không bị uh, sâu đục thân hạn chế được cả sâu đục Còn thân tôi khuyên bà con là đây cái gốc này bưởi diễn hoặc bưởi da ờ, xanh hoặc là bưởi tháng 10 thì bà con cứ để hở, để hở cái rễ chính vâng. chứ không có nốc cao quá nốc cao lên đây là rất hay bị nấm rễ vì à. nó không có độ khô vâng đấy là bà con phải để hở dễ chính hở cả những cái dễ chính vâng. này này rễ chính này bà con đấy. thì nó đỡ bị nấm bệnh hơn những cái dễ này thì nó không phải là hút chất dinh dưỡng và hút nước đâu nó vâng. phải là dễ tôm cơ vâng. dễ đấy chỉ là là, là đường dẫn thôi dẫn là dẫn là dẫn thức ăn lên thôi còn nó không hút hút chất dinh dưỡng đi cho mình sang cây bên đi Cây này cũng rất sai đúng không? Vâng. Cây này tổng chứ mà ờ, thu nhiều cây rồi. Cây này phải có cả trăm quả. Thu hái rồi đấy. Thì vâng. nếu mà chưa hái nào nó phải tầm ngót quá 100 quả. Vâng. Tầm hàng trăm quả. đâu ờ, bây giờ mình ông là lấy quả lạo quả đấy à, quả đấy. à. quay gần quay gần được được rồi vâng. cắt đi vâng. vâng. Đây tôi có hái quả bưởi da xanh đây. Đây nhá các bạn. Các bạn để hái quả bưởi da xanh để bổ cho công kính các bạn nhá. Trên cây luôn chứ không phải nó là à, <laughs> gì nhá. Đấy. Đấy. Đây cho bà con đây. Vâng. Đây các bạn. Trước cái đánh giá cái quả đây nó rất mịn này Vâng, quả quả bưởi da xanh quả nếu đấy. mà nó mà chín rồi ấy thì là nó nó phải chuyển màu à. là cái nhất cái thứ hai là ở dưới đít đây này là nó phải lồi dưới đít à. này nó phải lồi phải lồi nó phải không vâng. không có nó căng nó vâng, không bị rúng đít cái thứ vâng. ba nữa là ở dưới cái đít này nó có một cái cái cái nỗ đấy thì nó phải là phải chuyển màu lâu chứ vâng. còn nếu mà có vẫn màu trắng là là, là, là quả bưởi này vẫn chưa già vâng. còn đây là quả bưởi này là quả là quá già rồi vâng. ông đoán cái quả bưởi này nó khoảng độ quả đây nó phải tầm mấy cân à, hai uh, cân hai cân à nặng lắm các bạn ạ vâng nặng lắm nặng như đá luôn mà da nó lì đấy các bạn này vâng. da lì như là da em bé luôn đấy da lì mà dáng dáng rất là xinh còn cái quả này này nó vẫn chưa chín này à vẫn chín chưa chưa chín là nó đang chín nhưng mới chín một nửa thôi còn một ừ. nửa này vẫn chưa chín là vẫn màu xanh vâng. đấy, như quả này này đấy chín rồi này quả này chín rồi này đấy như quả này đây. Vâng. này chảy rồi đây vâng. như quả này cũng chín rồi này đây Như quả này màu. cũng là chín rồi đây này vâng đấy quả, quả này cũng là chín rồi, đấy. nó vâng. chuyển màu đấy vâng. vâng. bây giờ ông có khi ta ngồi một chỗ chỗ nào để ta bổ nhỉ đấy phải ngồi đây. Ngồi, ngồi, luôn đấy đi. Vâng, ngồi trong gốc đấy. Đấy nhá, tôi bổ cho bà con xem nhá, bưởi da xanh đây. Đấy, màu đỏ này. Bây giờ cắt thành cái đấy. Thưa các bạn, à, vườn bưởi nhà ông Nguyễn Hữu Quang à, đã dùng phân bón Silic Tân Phát Bắc Giang trong nhiều năm qua à, ở tại địa chỉ thôn, thôn 6. 6 Thượng Mỗ Đan Phượng Hà Nội dùng phân bón Silic Tân Phát trong nhiều năm qua và đã gặt gặt hái được rất nhiều thành công và những video mà chúng tôi đưa tin về vườn bưởi này thì rất nhiều và nhưng mà chưa có một lần nào mà đưa về bưởi da xanh không bây giờ mình phải bóc trọn vẹn ra vâng bóc trọn vẹn bóc cái giấy từ ấy cho nó đẹp đấy chưa có lần nào mà chúng tôi à, đưa tin về cái vườn bưởi à, da xanh này mà chúng tôi thường là đưa về bưởi diễn bưởi đường chín sớm rồi bưởi ờ, tiến vua hay là còn gọi là bưởi luận văn và ngày hôm nay thì ờ, do một số bạn yêu cầu để làm cái video này nên chúng tôi đã thực hiện à, tại vườn mặc dù là trời mưa gió đang ờ, cái bão cơn bão số 4 cơn bão số 4 vâng đổ, đổ bộ vào, mạnh về miền Trung vào miền Trung nước ta và miền Bắc ảnh hưởng nó mưa triền miên và mấy ngày cả tuần nay không thể nào mà đi quay được nên là ngày hôm nay mặc dù trời mưa gió trời rất là tối đây, đây. nhưng mà sọ rất to vâng, tròn đây đều. các bạn nhé Cùi đây mỏng vỏ nhá vỏ mỏng đây. các bạn này vỏ mỏng này đấy sọ to này đấy, đấy. vỏ mỏng tan các bạn nhé nhìn đẹp không màu hồng rất đẹp nhé <laughs> các bạn miền Nam ơi các bạn vào đây xem <laughs> đây cái cùi kia bưởi da xanh à, bưởi da xanh trồng trên đất Bắc dùng phân bón Sinic Tân, Tân Phát thì không kém gì đây, bưởi da xanh cái, à, của cái miền Nam. Đấy nhỉ? Vâng. Và cái đây đừng đừng kéo hết cái đèn nguyên nguyên đèn nguyên xuống đèn nguyên thế để, để tí nữa tí nữa mình sẽ thấy đây cho các bạn thấy không kéo hết thôi đây đây các bạn này <laughs> vỏ mỏng tang các bạn nhé vỏ mỏng tang cùi mỏng tang này đây những cái cùi tôi ừ, rơi hình nghiêng nên để cho các bạn thấy này mỏng tang này đấy mỏng lắm vỏ mỏng cùi mỏng như này thì sọ nó mới to các bạn ạ à. chứ nhiều khi bưởi da xanh trong miền Nam quả rất to nhưng mà dày bổ vâng cái bổ dày cùi và khi bổ ra thì cái ruột rất bé nó không được ừ, nó không được to và nó chắc quả như thế này đấy và thưa ông là với những cái ờ, cây bưởi mà nó lâu năm như thế này cây này thì nó nó phải được khoảng mười mấy năm rồi ghép lên bưởi diễn à vâng ghép trên bưởi diễn ạ à? cho nên là trên đây là những quả bưởi bưởi bé là quả bưởi diễn phải không ạ vâng đấy thì um, với những cây bưởi mà à đây đây đây đây rất là ngon các bạn này Đúng. vâng đây đây các bạn đây xem bên này ờ, chỉ cần bổ một bên thôi không cứ bổ cả hai bên ra vâng đây các bạn nhé. Đấy nhá. Chúng tôi. Miền Nam còn rỗng ruột nhá, riêng miền Bắc không rỗng ruột, đặc kịt luôn. Là cái nhất. Cái thứ hai là bưởi da xanh ở miền Bắc là nó có hạt. Nó có hạt là nguyên nhân vì thế này là nó có hạt là nguyên nhân là nó thụ phấn chéo sang với bưởi diễn như bưởi đường chín sớm. Vâng. Còn đúng. trong miền Nam là nó chỉ có một giống bưởi da xanh cho nên nó không có hạt. Đúng rồi. Đấy. Còn miền Bắc này tất cả ở miền Bắc này đều có hạt tất. Là nó vì ra hoa cùng bưởi diễn là nó thụ phấn chéo còn ong con bướm nó thụ phấn là nó mới có hạt thường thường ra là như miền Nam mà nó một loại bưởi da xanh là nó không có hạt còn miền Bắc này nó có hạt Đấy. bởi vì các bạn ơi các bạn. miền Bắc của chúng tôi là Đấy, ờ, thường tôm là... nó rất bóng nhỉ tôm bóng hồng mà vâng Đấy. miền Bắc của chúng tôi Đấy. thường là Đây là bỏ hạt rồi trồng bưởi da xanh kèm cùng với bưởi diễn, bưởi diễn. hoặc khi bưởi diễn mà uh, người ta cảm thấy là nó nhiều bưởi diễn quá thì người ta lên ghép chuyển bưởi đổi. da xanh chuyển đổi sang những cây như thế này thì uh, chính vì cái um, vấn chéo cho nên là nó hạt. bị như vậy đấy nhé chứ không phải là người bắc không biết trồng bưởi da xanh đâu các bạn nhé đây chất đấy. lượng thì ăn cũng chất lượng ờ, thì... không kém gì miền nam không hơn chứ đấy, cứ nếu mà dùng silic thì còn hơn ờ. đấy chứ các bạn còn mà như đây. ở ờ, miền nam mà gửi ra ngoài hà nội này nhiều bà con mà mua bưởi da xanh thì bảo là có quả ăn rất ngon mà có quả ăn này không ngon bằng miền bắc vâng đấy đây các bạn nhé đây này múi dày múi này múi dày này đấy à bây giờ mình phải khía ra để cho các bạn thấy chứ nhỉ khía, khía, khía ngược lại này. khía ngược lại đây thế ra để cho các bạn thấy này múi nó dày này nó không bị rỗng ruột này cứ bỏ một hai vài múi thôi đừng đừng bỏ hạt đi nhìn nó đẹp hơn này đây múi nó rất dày múi dài múi đây các bạn nhé múi của nó rất dày múi và đều múi này đây 1 2 3 4 5 6 7 múi 7 múi rất là đẹp như thế này đây múi dày múi này dài múi này đấy và đều múi này đấy rất là đẹp và tôm của nó này là ruột nó đỏ như thế này đấy rất là ngon đấy bây giờ mình ăn thử mình ăn thử để cái cảm nhận cái cái cái bưởi um, dùng uh, silic uh, tân phát nó như nào nhé đấy xem nào thì xin mời bà con nhá ăn bưởi cùng với ờ, mời bà con nhá chủ vườn vâng. tôi xin mời đi <laughs> ờ. tôi xin mời bà con ăn bưởi cùng tôi nhá ừ. ngon tuyệt vời luôn giòn lại ngọt tôm rất là giòn tôm rất là giòn các bạn ạ tôm giòn mà ngọt ngọt hơn miền Nam ngọt hơn miền Nam rất là ngon đấy nhìn thế này mình tưởng là khô nhưng mà rất là ngon đấy mình nhìn cái tôm nó ráo này mình mình cứ nghĩ là nó khô nhưng rất là ngon Vâng cái vườn bưởi này ông đã bán được nhiều chưa? Tôi đã bán rồi nếu mà tính quả thì nó được khoảng 200 quả một cây à, tùy theo có nghĩa là giờ cứ quả nào chín trước thì à, tôi bán trước quả nào chín sau tôi bán sau ông có bao nhiêu của cây nó khoảng gần 30 cây à. ghép trên cả bưởi diễn với cả bưởi chính gốc của nó vâng, bưởi ngon thế nhỉ ngon tuyệt vời luôn đây cái vỏ nó mỏng tang này mỏng dính à? vỏ mỏng dính nhá nó không phải như bưởi miền Nam đâu mà trái rất to dày. có dày. thể lên tới hai cân rưỡi ba cân nhưng mà cái vỏ của nó rất là dày và cùi dày như đây vỏ mỏng dính các bạn cùi mỏng dính này phẩm sọ to này đấy rất là ngon như này thế và nếu như mà mình không nói rằng là ghép ở trên cây bưởi diễn thì các bạn sẽ bảo là ôi bưởi nhà tôi còn to hơn nhiều đúng không nhưng mà ờ, đây là ghép trên bưởi diễn cho nên là những quả nào bé thì đấy là bưởi diễn vâng còn những nào quả nào to thì đó là bưởi da xanh đấy. và với những cây to như này thì ông giá bón Kisinic Tân Phát là bao nhiêu cân trên một gốc ạ? Với những cây mà cho hàng trăm trái như này. Như như cây này này, 100 trái nó thấy rồi đấy. Là nó bón hết được khoảng 2 cân 2 đến 2 cân 3. Cây 100 trái. Thế thì ờ, bón như vậy cũng ít nhỉ? Vâng. Ờ, đây. Trên ờ, độ hồng của nó cao mà ăn nó ngọt nó ngon, ngon. nhỉ. Nó ngọt nhỉ? Ngọt ngọt giòn mà, mà đây bây mới hôm nay lại mưa nhá nếu mà không mưa, mưa vâng. còn ngon nữa đúng rồi. mưa nhiều quá nó đưa nước lên nó à. bớt bớt đi rất là tuyệt vời nếu nó nhé. mà khô sao rất là ngon Đấy. bà đây ờ, đây là bưởi này bưởi da xanh này các bà, bà bà con là muốn bưởi nó dai cuống thì bà con phải phun cái gói 300g này lên này để vừa dưỡng quả vừa làm cho nó dai cuống dạ. đấy kể cả bưởi diễn bưởi da xanh bưởi tháng 10 thì nó mới dai cuống được nếu mà dạ. không dai cuống mà gặp mưa bão gió to nó đã cháy rụng còn nếu bà con mà phun cái này lên thì nó sẽ giảm được 40 phần trăm so với không phun cái này dạ. đấy, phun cái này lên thì nó tỷ lệ cái dai cuống nó dai hơn đấy, gió bão là nó không bị bị bị, bị rụng nhân thể qua đây thì ông cũng nói sơ qua là hướng dẫn cái cách phun Tức là dùng cái túi này pha với tỷ lệ bao nhiêu lít nước để cho bà con cái túi này 300 300 g này phun mà lúc mà ra hoa ấy, thì phun được khoảng 80 lít nước. Vâng. Còn từ lúc quả bằng nắm tay trở đi trở đi thì bà con cho đến lúc chảy quả các bà con cứ phun 80 80 lít nước. Đấy, trong một gói này. Vâng. phun à, bố... cho diện tích là bao nhiêu cây ạ? Phun cho khoảng diện, bao nhiêu cây? diện tích thì mình không nói tùy theo cây to cây nhỏ. Vâng. các bà con cứ khoảng cho khoảng 60 đến 80 lít nước. Mà lúc quả nhỏ thì 60, còn lúc quả to là cho 80 thì cứ lúc nhỏ để bà con phun cứ 15 đến 20 ngày một lần còn lúc quả to thì bà con cứ tháng mà phun phun một lần đấy vâng thì ờ, cái việc ờ, phun này thì nó ngoài việc là làm cho cái ờ, dai cuống thì nó nằm còn nằm cho cái quả bưởi nó nhẵn như là da bé này đây các bạn này đây các bạn có thể xem ngay những quả đây đây đây bưởi da xanh đây này sai da nó này đẹp như da bé luôn đấy và đây, những quả trên này cũng vậy này Da đẹp như em bé mà dáng cân chuẩn Mã đẹp và chống bộc quả Cũng như là nó hạn chế nám, tràm, thối lứt và rụng Thì ờ, chúng tôi vừa làm một cái động tác để nay cuống cho các bạn thấy đây Ví dụ như quả này nhá Đây, đây tôi nằm nay này Đấy, nay thoải mái nhé các bạn nhé Đấy, nay thoải mái, nay thoải mái luôn Không rụng, không rụng nhé Đấy, thì nó còn làm cho cái bưởi da xanh nó sai hoa độ quả hơn Và làm cho cái tỷ lệ Ờ, ừ, cái cái ờ, tỷ lệ ờ, đậu quả cũng tốt hơn và làm cho cái mã đẹp như các bạn thấy đây đấy những cái quả này là đã chín rồi mã đẹp và dáng nó rất cân chuẩn mà nhìn nhìn nó như quả bưởi vâng, diễn nhưng thực ra nó lại là bưởi da xanh các bạn ạ đấy nó rất là đẹp như này nó sai đẹp và cái chất lượng bưởi thì như là chúng ta vừa mới xem chúng tôi bổ thì nó rất là ngon à, ruột đỏ vỏ mỏng ruột đỏ và ăn nó ngọt mà rất rất là thơm bưởi rất là ngon đấy thì ờ, khi mà phun thì bà con lưu ý là uh, phun trên bạ toàn bộ uh, hai mặt lá trên uh, thân và riêng phần gốc thì bà con chĩa và phun xuống như kiểu tới đổ và uh, tới đây khi mà sang uh, đầu năm tới thì ta sẽ làm một cái video là hướng dẫn phun phân Sinic cho bưởi da xanh tại vườn mình để cho bà con thấy là uh, phân Sinic Tân Phát là dùng cho bưởi da xanh thì rất là phù hợp và nó mang lại nhiều cái ưu thế cho cái bưởi da xanh bởi vì bưởi da xanh ở miền Bắc thì bà con thường nói rằng không trồng được bởi vì nó bị đơ cây rồi nó bị ờ, bột quả cũng như là nó tốt dập trời nhưng mà nó bị gọi là tốt lốp nó không ra quả thế thì uh, cái quan điểm của ông thế nào đối với phân bón Sinic tân Bát ạ? Tức là trước đây mà chưa có phân Sinic tân Bát thì um, ông có Ông chăm cái vườn bưởi da xanh này có có khó nhọc gì không ạ? Nói chung là trước mà chưa chưa là tôi dùng bưởi dòng bưởi da xanh này mà tôi tôi chưa biết đến công ty ờ, phân bón sinic Tân Phát Bắc Giang ấy. Vâng. Thì tôi làm mất một năm nó hơi vất vả. Vì một là sâu bệnh này, hai là nó khó làm hơn. Đấy, thế xong rồi một năm tôi trồng đến năm thứ hai bắt đầu tôi biết đến đến, trên công ty ờ, phân bón ờ, sinic Tân Phát Bắc Giang thì bắt đầu tôi mới dùng thì là tôi thấy nó có kết quả đấy mà nó dễ làm hơn lúc mình chưa dùng ờ, phân Sinic Tân Phát Bắc Giang vâng. đấy dùng phân Sinic Tân Phát Bắc Giang này thì nó giảm được 30 đến 4 phần trăm so với là sâu bệnh vâng. và bón nó cũng đỡ đấy mà độ ngọt nó sẽ ngọt hơn so với không dùng phân Sinic vâng. đấy. còn cứ hàng tháng tôi phun một lần sâu bệnh rồi quả những các thứ là tôi dùng phân Sinic tôi phun lên là nó không bị quả bệnh còn trước tôi chưa dùng là mẫu mã nó rất là xấu Vâng. mà nó vỏ chứ nó sần sùi nó không được nhẵn nhụi như bây giờ thì tôi khuyên bà con này nên dùng phân Sinic Tân Phát Bắc Rạc giá thành thì nó cũng hợp lý thôi mà vâng. so với NBK thì nó lại rẻ hơn cả NBK nó rẻ hơn Đấy. nhưng mà nó các bà có con nhiều cái ưu thế hơn bà con giờ mà dùng NBK nếu mà loại tốt nhất thì nó phải tầm 35 000 một cân vâng. Đấy mà cái Sinic đây thì chỉ có 15 000 một cân thôi vâng. Đấy. Đấy, nó có nhiều ưu thế mà nó còn hạn chế được sâu bệnh và vâng. nó làm cho cây say hoa đậu quả hơn thì ờ, cuối năm mình sẽ làm một cái hướng dẫn để bón phân xịt đi trên cái bưởi ờ, da xanh này. Xanh. Vâng. Vâng thưa bà con, à, theo quan niệm của người dân miền Bắc thì thường nghĩ rằng à, trồng bưởi da xanh trên đất Bắc là không phù hợp và hay bị đơ cây cũng như là à, có thể cho ra hoa nhưng mà không đậu quả và cho cái mẫu mã nó không đẹp và chất lượng ăn không được ngon à, và cái việc mà à, chăm sóc bưởi da xanh ở miền Bắc thì vô cùng khó nhọc vậy thì ngày hôm nay chúng tôi à, đến đây để thăm một cái vườn bưởi da xanh của ông Nguyễn ờ, Hữu Quang để cho bà con thấy rằng bưởi da xanh trồng trên đất Bắc dùng phân bón Sinic à, Tân Phát à, thì sai như là bưởi diễn sai như bưởi diễn chất lượng ruột đỏ vỏ mỏng quả to mã đẹp dáng cân chuẩn và ờ, cây sinh trưởng phát triển tốt và khỏe mạnh như bình thường mà chúng ta vừa xem chúng tôi bổ một quả bưởi da xanh đấy rất là ngon chất lượng rất là tuyệt vời thì ờ, sau đây chúng ta cùng nhau nhận xét về cái lá của bưởi da xanh dùng ờ, phân silic à, tân phát thì chúng ta nhận xét về cái lá này nó như thế nào vâng vâng đây thì trên những cái những cái cành bưởi mà nó sai đây trên cái cành này nó phải đến hàng năm sáu quả nhé năm sáu quả. quả mà đây là ông quang đái rồi. Thì ông nhận xét về cái lá bưởi à, ờ, da xanh này nó như nào? Cái lá bưởi da xanh này thì nếu mà mình mà không dùng phân Sendic ấy, thì lá nó không bao giờ và nó nó nó được uh, xanh đậm mà nó xanh đậm này là là nó xanh nếu mà bón phân Sendic ấy, thì nó xanh mãi mãi mà nó giữ được màu lá rất dày và xanh đậm hơn là mình không dùng phân Sendic Tức trước nó, nó xanh bền phải không ạ? À, xanh bền còn trước tôi chưa dùng phân Sinic ấy, thì lá nó cứ bạc bạc bạc bạc mà nó rất mỏng. Nhưng mà từ lúc tôi dùng phân đích đến giờ là kể cả buổi diễn 10 tháng 10 buổi lá xanh lá rất dày. Ông có rất thể dày. lật hai mặt lá lên cho các bạn Đây. xem. Còn này nhá, đấy, lá dày. Cực dày luôn. Vâng. Đấy. Lá dày, hai mặt lá đều đều dày nhá. Đều dày. Đấy. Ở đây các bà con nhìn thấy đây đấy, cây này hàng 100 ờ, quả tôi chảy hàng mấy chục quả rồi mà giờ còn đây mà nó vẫn sai như thế này mà lá đấy nó vẫn xanh như thế này chứ nếu mà bón mà không đủ chất mà không có phân chi đích vào thì nó sẽ chắc chắn cây này sẽ bị chuyển màu ngay vâng. đây mình có thể ra những cái chùm lá này đây chùm lá dưới thì cũng rất là đẹp này dài quá cái cây này là mấy trăm quả đây đây cái lá của nó đây các bạn này lá bưởi da xanh đây này trong khi mà trên cây đeo hàng trăm quả như này thì lá của nó dày, như lá giả nhỉ như lá đa luôn như lá đa luôn to như và hai mặt lá đây các bạn này bóng đây nhá đấy. đây đây mình có thể lật cả cái cành này lại nhá cây này cây 100 quả nhá đây các bạn này đấy lá đẹp không rất đẹp đấy lá đẹp nhá lá như lá đa luôn đấy lá xanh dày xanh dày bóng ừ. và cây thì đầy sức sống ừ. cây rất khỏe đầy sức sống và quả thì chắc nhìn chắc quả nhìn rất là thích ừ. chắc lắm quả chắc đáng đẹp con nhìn thấy nhá đây bưởi da xanh đây tôi dùng phân Sinic đây bao 5 kg trước tôi chưa chưa dùng à, tôi dòng bưởi da xanh tôi chưa dùng ờ, phân Sinic ấy thì là nó bán rất muộn à. so với ờ, được thu muộn ờ, đúng không thu muộn hơn so với lúc ờ, từ lúc tôi dùng phân dinh định vâng Đấy. năm ngoái bắt đầu tôi dùng phân dinh định thì bắt đầu là bón bà là được bán trước 15 đến 20 ngày à Đấy. vâng mà năm nay tôi lại bán trước được 15 đến 20 ngày vâng Đấy. Thế so như vậy thì... so với các mà năm hai năm trước là tôi không dùng phân dinh định Vâng, như vậy thì bán được trước 15 20 ngày thì cái giá của mình có được cao hơn không ạ? cái giá mà mình bán đúng mà thời điểm ấy mà vâng. mà các bà con thịnh hành ấy về đến rằm tháng 8 ấy thì lúc nào giá được giá hơn so với mình bán không đúng rằm tháng 8 à. Đấy, còn nếu mà bán đúng rằm tháng 8 ấy thì là nó bán được 35 đến 40 nghìn một cân à đấy, đấy còn mình mà bán lợi mình bán trịch cái rằm tháng 8 ấy thì nó ừ. chỉ được 30 đến 25 nghìn một cân thôi vâng đấy. thế nên là dùng phân silic tân phát thì sẽ được thu từ rằm tháng 8 vâng sẽ được thu trước 15 đến 20 ngày 15 đến 20 ngày và trúng vào dịp tháng 8 vâng, thì mới được giá cao vâng, được, được 35 đến 40 nghìn một cân vâng. thế nhưng nếu mà dùng phân thường thì nó phải ngoài dằm tháng 8 ra tức là nó phải cuối tháng 8 cuối tháng 8 mới được thu sang đầu thì... tháng 9 mới được thu à thế thế thì như vậy thì không được giá cao không được giá cao lúc ý vâng. là, là không ăn thua rồi vâng <laughs> nên tôi, tôi khuyên bà con là kể cả bưởi da xanh lẫn bưởi đường chín sớm lẫn bưởi tháng 10 và bưởi diễn nữa thì các bà con khuyên bà con nên dùng phần Sinic Tân Thất Bắc Giang này vâng. là bán bao giờ được sớm và cái độ ngọt của nó là nó ngọt ừ, đậm chứ nó không ngọt nhạt chứ không dùng phân Sinic vâng ngọt đậm ngọt sắc dạ. vâng bưởi diễn thì ngọt sắc bưởi da xanh thì ngọt đậm ngọt ăn đậm. nó có cái hậu đúng không ạ vâng à, vậy thì à, ông có khuyến à, ông à, nếu để nói một câu về phân silic tân phát thì ông sẽ nói như nào nếu mà để, để, để theo như tôi đánh giá thì phân silic này là quá chuẩn quá chuẩn luôn vâng. giá thành hợp lý vâng. và chuẩn nếu như mình bón phân Zinix thì mình bón NPK thì mình cứ 50 50 thôi vâng. nếu họ bị mình mà... giảm cái kia đi mình vâng. tăng cái cái Zinix này lên thì giá Đấy. thành vẫn xem xem nhau thì nó vẫn vẫn như nhau thôi vẫn như nhau nó thôi mà thậm chí là mình dùng cái hàng này nó còn rẻ hơn những cái vâng. dòng NPK đắt tiền cái nhất cái mà chất lượng vẫn đảm bảo khoa học Đấy. đã nghiên cứu rồi phải có phân Zinix vâng. nếu không có phân Zinix thì trước tiên là không có chất lượng này vâng. rồi nó lại sâu bệnh nhiều này vâng. nên khoa học Việt Nam mình giờ đã nghiên cứu là tất cả các cây ăn trái đến cây rau hoa màu là phải có phân Silic vâng. chứ nếu không có phân Silic thì là không đúng vâng. à, phân Silic nó là một dòng phân trung vi lượng à. còn NPK đạm đơn kali nó là dòng phân đa lượng. đa lượng nếu như bà con chỉ bón đa lượng không thôi mà bà con không bổ sung thêm trung vi lượng thì nó sẽ thiếu chất và thiếu chất có nghĩa là mất cân đối dinh dưỡng cân đối và mất cân đối dinh dưỡng thì có nghĩa là cái tỷ lệ sai hoa đậu quả cũng nó như sẽ là kém đi à, chất lượng bưởi à. nó sẽ kém đi và cây à. cối nó cũng không được tươi tốt à, mẫu mã quả nó cũng không được đẹp không được ngon như là mình à, dùng cân đối à, dinh dưỡng à. và à, chúng tôi à, làm những cái động tác dung như thế này để cho các bạn thấy rằng dùng phân silic à, rất là dai rất cuống. dài cuống mà nó không rất dụng. dai cuống không dụng cho nên ở vườn đây đây à, các bạn có thể thấy nào trên vườn là thi thoảng mới có một quả thì ở đây là nó dụng hay là do sai quá mình ngắt điện đây mình mình ngắt bỏ ngắt bỏ đi còn dụng thì không có dụng vâng đây có thể máy niêm mặt vòng để cho thấy rằng không có tỷ lệ dụng các bạn nhé mà vừa rồi mưa gió cả tuần Đấy. vậy ông có khẳng định là cái vườn bưởi này là vườn bưởi sạch không tôi cam đoan với bà con là tôi dùng vườn bưởi này là bưởi sạch cái thứ nhất cái thứ hai là bán cho con em hai năm nay vâng thì năm ngoái có một cái khách này nhà đại gia có nghĩa là nó mua bưởi của bọn em nó vâng. mua ăn thử bưởi diễn vào bưởi da xanh vào bưởi tháng 10 vâng. nó mua thử về nó ăn mấy quả có nghĩa là xong bắt đầu nó mang đi test vâng. nó test thì thì nó bảo là bưởi của nhanh nhưng bưởi không dùng thuốc hóa học à. tuyên dùng dùng sinh học và thảo mộc nên vâng. là cái mấy năm trước em không biết của cái con em này thì nó mua của những nhà khác thì nó đi test thì hầu như là dùng hóa học à. đấy nó còn tồn dư những cái lượng nó tồn dư cái lượng của hóa học đấy hóa học trong đấy. trái cây thế là Nhưng năm mà... Ờ, năm ngoái là con em nó bán cho nhà ý được bao nhiêu vâng. thế là năm nay nó lại dặn rồi nó bảo có bao nhiêu đấy hết bấy nhiêu đấy cho nên là giờ bà con phải nên dùng thuốc sinh học và thảo mộc thì nó không độc hại đến con người vâng. cái nhất cái thứ hai là không độc hại đến cái run dế ở dưới này nó không bị chết vâng. đấy. cho nên trồng cây là ở dưới đất là phải có run dế vâng. run dế để làm gì run dế là nó, nó sinh ra nó là một cái cây một cái bừa để cho nó làm cho đất tơi xốp lên à đấy vâng. chứ nếu không mà không không có run rễ thì đất nó sẽ chai cứng đi thì thì mình bón vào xuống nó không không hấp thụ được cho nên là vâng. phải có run rễ ở dưới thì nó vâng. làm cho đất tơi xốp lên đấy. À, khi mà ờ, trước đây mà chưa dùng phân silic ờ, tân pháp thì ông thấy cái nền gốc cây của mình thế nào cái, ờ, cái nếu đất mà nó có được tơi xốp không trước mà tôi chưa dùng phân silic thì vâng. cái đất của nó kể cả tuy là ở dưới có run rễ thật nhưng mà nó vẫn rất cứng à nhưng mà ba hai năm nay sang đến năm nay thứ ba thì tôi dùng thấy đất nó rất bở à. mà nó tươi xốp hơn tơi so với mọi năm tôi chưa dùng phân xinic à. mà cây thì lúc nào nó cũng vỏ của nó rất rất sạch vâng. nó không bị rong rêu đen với lại rong rêu các thứ xanh lên cây đâu vâng. đấy, đây bà con nó nhìn đấy cây sạch tất cả đều từ gốc đến đến ngọn luôn không có rong rêu được cả mà sạch đấm bệnh đẹp. Vâng. mà vâng. đấm bệnh thường thường là không bao giờ có vâng. Đấy. tuy đấy, là tôi bưởi da xanh tôi bán được tầm 20 ngày nay rồi từ lúc chảy đến giờ 20 ngày tôi không phun thuốc gì cả vâng. đấy thì cả thảo mộc với sinh học tôi không phun còn sinh học với thảo mộc thì nó nó không độc hại rồi phun cái chảy ngay thoải mái không sao nhưng mà tôi lại không không dùng đấy. Vâng. mà cây cối các thứ mưa dạo này mưa suốt mà nó vẫn đẹp tôi khuyên bà con là phải nên dùng phân sinic để phun lên và bón cái thứ hai nữa là phải dùng thuốc sinh học và thảo mộc vâng. cho nó đỡ độc hại đến mình và đỡ độc hại đến bà con mua bưởi và ăn nó trở thành bưởi sạch và ngày hôm nay ngày âm lịch là ngày à, mùng 6 Mùng 5 Mùng 5 tháng à, 9. Mùng, mùng 5 tháng 9, 59. Năm 2022 Và ngày dương lịch là ngày, ngày 30 30 tháng 9, 9 năm 2022 à, Trên vườn bưởi này đã được thu à, cả gần tháng này rồi Mà bưởi vẫn còn đẹp và sai như thế này Thì nếu như các bạn muốn đến thăm vườn bưởi à, xinh đẹp này Ông có sẵn sàng đón tiếp không ạ? nếu các bà con là muốn đến thăm vườn thì và mua sẵn, bưởi sẵn sàng giúp bà con ừ. cái nhất là thăm vườn cái thứ hai là mua bưởi cái thứ ba là tư vấn chăm sóc và giúp bà con nếu các bà con mà không đến được thì muốn mua bưởi tôi ship đến vâng. và muốn Rồi theo cái ờ, địa chỉ số điện vâng, thoại nào địa chỉ và số điện thoại và còn nếu mà muốn uh, tư vấn thì các bà con không đến được thì cứ gọi điện là tôi sẽ giúp tận nơi vâng. đấy và... còn, còn số điện thoại của tôi là tôi tên là Nguyễn Hữu Quang ở Thượng Mỗ, An Phượng, Hà Nội. Số điện thoại của tôi là 0908 01 3591. À, các bạn ơi, chúng tôi sẽ đăng kèm số điện thoại của ông Nguyễn Hữu Quang ở đây để các bạn à, có thể liên hệ đặt mua bưởi da xanh, bưởi ngon, chất lượng cao, giá hợp lý và à, có thể được mua sớm từ ngay từ rằm tháng 8 là các ờ, rằm trung thu là các bạn đã có bưởi da xanh để ăn rồi ở miền Bắc rồi các bạn nhé và nếu như các bạn à, muốn mua bưởi diễn hoặc bưởi đường chín sớm thì cũng liên hệ với ông Nguyễn Hữu Quang theo cái điện thoại và số địa chỉ trên đây là tôi sẽ giới thiệu các bà con là thuốc uh, sinh học và thảo mộc đấy thì cái nọ này là cái nọ cani siêu ngọt là dùng cho bưởi diễn bưởi lá xanh và bưởi tháng 10 đấy đây siêu ngọt nhá còn đây là nấm nấm này là nấm nhập khẩu còn đây là cani này là cani cũng nhập khẩu còn nấm này là nấm thối quả hiện bây giờ mưa nhiều ảnh hưởng đến bão là bà con phải dùng thuốc đầy phun đặc trị thì nó mới khỏi được Đấy. còn đây là cái nọ này là cái nọ sinh học dùng cho là bọ trĩ bọ trĩ sâu ờ, quấn lá rồi sâu tơ rồi cả đến cái cái cái cái uh, vàng đấy cái này là sinh học ruồi vàng đấy các bà con nào nếu mà muốn liên hệ mua thuốc mua giết các bà con cứ theo số điện thoại tôi để trên màn hình các bà con cứ ờ, gọi tôi và tôi sẽ ship đến tận nơi nếu các bạn quan tâm về phân bón Zilic Tân Phát của chúng tôi thì hãy liên hệ với số điện thoại của tôi là 0904 007 066